đây mì là hiện tại là học lớp 4 nha nhưng mà học online ở nhà tại dịch bệnh Giờ Sài Gòn mới mở cửa hà hơn một tháng nay khoảng tháng rưỡi rồi đó là ba đút ăn không á trai <laughs> có có chuyện mất lại rồi dạ <laughs> lúc nào quay có hai cứ post like vô thôi làm đã hai chút bên dưới phần dưới à đút cho mì một tháng rưỡi này á gần 2 tháng là là sao mì cái mì lên được một ký mấy rồi mà sao bắt vậy còn học đúc là ốm nhôm ốm nhắc luôn <laughs> bốn học lớp 4 là 9 tuổi rồi nha các bạn mới mốt các bạn coi lại mốt này để video này cho con của tâm mì coi nha các bạn 18 <laughs> tuổi coi lại cười vô mặt mốt cho về của tâm mì coi nha các bạn sao bắt này cua yeah rồi ờ, giờ giờ quen rồi cái gì cũng ba đúc hết ăn cũng rau cũng ba đút ăn canh cũng ba đúc cơm ba đúc có rồi à, ba đúc à. ngon quá mà ngồi ăn ngồi chơi vậy dư đồng đi không ừ. chịu đâu chào ba lúc nào cũng chào ba rồi anh hai tay biết làm gì cũng chậm mũn mút rồi mẹ đi rửa dạ, mặt ờ, rửa mặt rửa miệng đi con <laughs> rồi xong bye bye